trở lại với Ăn một tí thôi Các bạn thân mến, hôm nay mình và Dreamy đang có mặt ở Hà Đông Và chúng mình sẽ làm một chuyến food tour Hà Đông để ăn những cái món độc lạ ở Hà Đông mà mình tìm hiểu được Và món đầu tiên trong chuyến food tour ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là món bánh mì bò xào Chị ăn bánh mì bò xào bao giờ chưa? Em cũng thế, em thấy là cái món này nó rất là lạ luôn ý kiểu hai cái hai cái thứ rất là quen thuộc bánh mì với bò xào nhưng mà kết hợp với nhau thì em chưa từng ăn thử bao giờ thế là bây giờ hãy cùng đi khám phá với chúng mình luôn nhé let's go của mình là bò xào không có hành vì mình không ăn được hành mình vẫn mua thì mình sẽ ăn hành một suất này thì có giá là 50 nghìn Ngoài ra thì chúng mình gọi thêm một bát dưa chuột muối nữa có giá là 10 nghìn Đó, bánh mì này thì là ở trong suất luôn Còn nếu mà gọi thêm thì sẽ là 3 nghìn một suất bánh mì Đó, bánh mì vẫn còn rất là nóng giòn mọi người ạ Còn chưa kiểu lúc nào mà mình ăn ấy thì cô chú lại cho lại vào ló để cho nó nóng ấy là cái vỏ giòn này Ôi, em chưa ăn món này bao giờ luôn ấy Cầm cấm ra <laughs> nó lạ nhỉ thèm quá nhưng mà nhìn ấy nhìn lúc mà chú làm ấy nó hơi giống là bò chiên hay là bò sao Ê, <laughs> mất dầu luôn. thơm xong rồi cả cái uh, gừng ấy gừng xả ấy nhưng nhìn bát của mình có hành quá hấp dẫn mình các bạn không đây là bát của người chơi hệ không hành nhưng vẫn hấp dẫn kiểu mình, mình dễ nuôi ấy cho ăn đi gì cũng được ạ ăn ngon ăn cái gì cũng được mình không biết uh, món này ăn như nào tại vì uh, cũng lần đầu ăn ấy nên là mình sẽ thử phải tách chỉ... rồi tách từng miếng ra như này xong rồi à, cho bò vào trong mình ừ, moi hết ruột ra không tùy đấy là theo cách của chị ý chị ăn rồi chị có thể à, sáng tạo theo cách của mình mình cho moi ruột ra đây mình sẽ cho thịt bò vào đây đó ôi cái mùi bò thơm nhở cả cái kiểu cái cách mà chú ướp ấy thẩm ướp ấy thơm dã man rồi Mùi có cả vị riềng đúng Ừ, thêm một đúng chút gần à, giống dạ cả. vitamin rau Đó Mình sẽ nhét lên Nhét đầy bò này Nó ngập mồm luôn Người chơi heo thì ạ thêm phải thêm rau Đấy, xong rồi Hấp dẫn quá Đấy <laughs> nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm đó mình thấy có cả tương ớt đây nữa mình cũng thích ăn cay nên mình sẽ cho cả tương ớt vào mọi người không biết ăn như này có đúng không đó mà cứ tạo lấy về cho lấy một ít sốt bên dưới này rồi mình sẽ thử ăn mình ngay trước xin mời mọi người chúng mình ăn đây mình sẽ trộn sốt này sẽ à, cho các bạn thấy chiếc miệng siêu to khổng lồ của mình uh... ngon ừ. ngon ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ngâm ừ. bò nhá bò vẫn còn giữ cái độ hơi dai dai một chút đấy xong rồi tẩm ướp đậm đà vừa miệng bánh mì thì giòn không có một chút chua chua của dưa chuột muối nữa ấy. ôi xuất sắc luôn đấy mọi người ạ mê quá mình sẽ ăn lốt đến hai rồi mình sẽ review cho mọi uhm. ngon <laughs> sắc ăn nó rất là vừa miệng luôn ấy kiểu nó không bị nạt quá hay là bị mặn quá tẩm ướp rất là vừa mình nghĩ là các bạn phải nên đến đây thử đi không thử thì hơi bị kiểu như là Điếc cuộc sống hơi bị hối tiếc luôn ấy đúng rồi này thì bò thì dai nhá bánh mì vỏ bên ngoài thì giòn nhá nóng nhá cả hai cùng nóng luôn xong kết thêm ờ, cái vị chua ngọt của dưa nữa mà kiểu ấy bá cháy vừa mới bước vào ấy đang ngửi thấy cái mùi thịt bò nó thơm mà kiểu hấp dẫn dã man luôn ấy xuất sắc uhm. khổ thân caramel à, chúng mình đi ba người và trong đó có một anh caramel cameraman cameraman ngồi ăn khổ thân lắm ngồi nhìn chúng mình ăn khổ thân lắm mình sẽ không nói là cái bánh mì này nó ngon được giòn đâu chỉ khổ cái người mà đang ăn quay mình á hmm. Vừa rồi thì chúng mình đã đi ăn bánh mì bò xào ở số 2 ngõ 36 Ao Sen Và bây giờ địa điểm thứ hai của chúng mình chính là quán chè Trâm Anh Chè Sài Gòn, chè Thái, sầu riêng, bánh xèo <laughs> Thực ra lúc đầu khi mà tìm hiểu các món ăn để quay ngày hôm nay ấy Thì mình cũng xem dự báo thời tiết là ngày hôm nay sẽ lạnh cho mình tìm những cái món ăn nó cũng kiểu để cho nó ấm ấm bụng ấy Nhưng mà xong cuối cùng trời hôm nay này Nắng <laughs> Như mùa hè luôn đi mọi người Thế là vừa nãy ăn bánh mì bò xào xong rồi cũng hơi nóng Với cả cũng hơi khát nước Nên là đi ăn chè cho nó mát mọi người ạ Bây giờ thì hãy cùng chúng mình đi vào trong để xem xem là Let's quán go. chè Trâm Anh thì có những cái gì nhá Let's go dừa dầm còn của mình là chè dừa non ừ, lúc mà đến đây mình cũng không biết gọi món gì ấy thế là có hỏi anh ý món nào là best seller ở đây thì anh bảo là có chè dừa dầm và chè dừa non thì nó thanh thanh nên là các em gọi nó sẽ dễ ăn hơn mát mát nữa đúng rồi hôm nay trời hơi nắng nên chúng mình sẽ ăn chè cho nó mát bát của mình thì có dừa này cùi dừa này nhìn cùi dừa rất là non luôn đây là thạch lá nếp chân trâu chân trâu này là chân trâu nhà làm luôn nha ở đây con con hạt bé bé gọi là gì cái hạt này nó cũng là hạt chân trâu hạt này thì uh, hồi em hồi bé cũng được ăn rồi nó thơm quá mình ăn lên đây xin mời mọi người anh chủ quán người miền Nam Lúc nãy ngay giọng anh ý Giọng miền Nam xong rồi có hỏi là um, anh là người sài gòn à thì anh bảo ừ cho anh bảo là cái chè này là công thức nhà anh tự làm đấy tất Hand, cả handmade đúng rồi tất cả nguyên liệu đều là nguyên liệu nhà làm đến đến cả cái chân trâu này cũng là nhà làm luôn đấy mọi người cho mọi người xem này <laughs> nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà kiểu màu như này ấy không sợ là bị tẩy trắng ừ. an tâm ăn không, không lo ừ. chân trâu dai dai ngon nhưng mà anh chủ quán đẹp trai giọng ngọt như mấy lời mất tập của con <laughs> con đang kia rồi đó ơi trẻ ở đây Bởi thì bé chị vợ nghe thấy ạ chè dừa dầm ở đây thì ngọt thanh dừa mà mùi cốt dừa rất là thơm cái cùi dứa ngon nhỉ nó không nó không bị già ấy ăn không bị ăn không khô ấy ngon thì nó là chè dứa non mà ừ không của em là chè dứa dầm nhưng mà ý là ý là kiểu chọn cái cùi dứa ấy nếu như mà để cho nó bị già một chút ấy, thì ăn thì sẽ cái bị khô nhưng mà cái dừa ở đây nó rất là mềm thơm ạ ừ. thơm với vị sữa đúng như nói chè ở đây kiểu nó thanh thanh ấy nha ăn mình không bị cảm giác ngọt quá ngấy anh quấn này ừ. của em có gì mà chị không có nhỉ của em chẳng có gì mà chị không có thật thành là nếp hmm. thôi được thôi được mình đi ấy tầm lúc một giờ trưa nên là cũng không nhiều món anh bảo là đến tầm chiều ấy thì ở đây sẽ nhiều món hơn sẽ có cả kem nữa cơ kem sôi calorie ạ ừ. Một bát chè này của mình thì có giá là 20 nghìn Giá cũng rất là hợp lý đúng không? Hai bát này bằng nhau Ừ Rất là hợp lý Thật ra thì mình không phải là người trả tiền bát này nên là mình cũng không quan tâm lắm <laughs> Nhưng mà giá như thế rất hợp lý đúng không? Ăn mà mát hết cả người luôn á Lạnh <laughs> Vừa rồi sau khi mà ăn chè xong thì chúng mình vẫn à, chưa no <laughs> lắm Nhưng mà không biết ăn gì cả Thế xong rồi sau một hồi suy nghĩ thì được anh cameraman có giới thiệu là ở Hà Đông có món bánh cay ngon lắm Thế là bọn mình đã có mặt ở phố lụa Hà Đông để ăn thử món bánh cay giờ thì hãy cùng chúng mình đến quán đấy nhá Đi tìm chúng mình vừa mua bánh cay xong nhưng mà ở quán thì hơi chật đấy nên là uh, không được ngồi tại quán nhà chúng mình đã ra chỗ gần đấy công ngồi ở công viên nó chỉ là một cái khu ờ, kiểu khu vui chơi đấy ngồi để ăn đây mọi người đây là 20.000 bánh được rất nhiều nha Đó. 12.000 một chục ừ. chỗ này rất là nhiều đây bánh này thì cô bảo là ăn cùng với cả nước chấm ốc còn nếu như mà ai ăn không hợp thì sẽ ăn với tương ớt đó cô còn cho thêm mọi mình à, cái bát để đựng nước mắm nữa đây mình sẽ đây mình chưa để sẽ vừa ăn ở đây thì à, nó hơi rất tiện một chút tại vì không có bàn <laughs> nhìn bánh này ấy, thì à, có vẻ như là có cả hành lá nữa mày hơi cứng đi phải Mình sẽ chấm thử nha Cứng như mà giòn Bánh cay được làm từ sắn Sắn bào sợi nhỏ Sau đó trộn với bột mì Mình dán lên ừ. Nhưng mà nhá Bánh cay nhưng em cảm thấy nó không cay lắm mình đang chấm nước chấm ốc nhưng chị có thấy là nó không cay lắm không đúng không <laughs> hỏi cô là tại sao đặt tên là bánh cay thì cô bảo là vì nó cay nó không cay lắm à, được cái là bánh này ăn nó ráo dầu nên là không bị kiểu bị bị kiểu bị dầu lợn cợn trong họng ấy nó không bị cái kiểu như thế là ăn không bị ngấy nhưng mà bánh này lúc mình mua thì chắc là cỗ già trước rồi ấy, chiên trước rồi nên là nó bị hơi nguội nếu mà ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn nước chấm ốc ừ, ngon lắm các bạn ăn xong <laughs> nhà bán ốc ạ ừ. nhưng mà kết hợp như này cũng kiểu lạ lạ nhỉ kiểu bánh bột ấy xong rồi kết hợp với nước chấm ốc ấy nhà ăn lạ miệng mà cũng ngon phết giòn cái này là giòn như bim bim cái này mà trời mùa đông ấy mà ăn lúc mà nóng hổi ấy ôi rồi ôi rất sắp chị biết là lúc đầu ấy nhìn cái um, túi này em nhớ lên cái gì không hồi bé hay ăn bánh ngô bánh khoai ấy xong rồi cho bánh cái túi này này này không cầm đi chơi vừa đi vừa ăn khoai mỏng hơn ừ. hay thử ăn với chân ớt đi thử ăn với chân ớt xem nó có khác gì không cho tặng ở đây vậy cái tương ớt này không phải là tương ớt không ngon nó là cái tương ớt ở trong cam ấy đây là tương ớt cay không phải tương ớt ngọt nhưng mà nó không phải là cái loại tương ớt ngon nên là chấm vào nó không cảm nhận được cái vị ngon nước chấm ốc thì vẫn ngon vẫn nghiện cái này mà bánh này á mà ăn không thì em nghĩ là sẽ hơi nhạt nhạt à, đúng ăn với nước trường ốc thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo đó kiểu đang ăn bánh bánh bánh chiên ấy xong tự nhiên lại chấm một cái nước chấm ốc ấy mà kiểu nước chấm ốc nó hài hòa với vị ấy nó hơi ngọt ngọt này hơi mặn mặn hơi chua chua xong kiểu làm cho cái bánh chiên này nó không ngấy ấy đúng không ăn đồ chiên bình thường là mình ăn một lúc mình sẽ hơi ngấy nhưng mà kiểu nó có một chút cái vị chua chua thanh thanh của nước chấm vào làm cho giờ mình thêm cuốn giờ thêm một lon Pepsi nữa <laughs> Nghĩ Pepsi à? <laughs> Cứ sắc luôn Bánh này ờ, tên là cay thôi chứ không cay đâu nha Thế nên là bạn nào mà không ăn được cay thì vẫn có thể thử cái bánh này trong chuyến food tour Hà Đông ngày hôm nay của hai chị em mình thì có hai điều, một điều vui và một điều buồn. Điều buồn là hình như Hà Đông không chào đón chị em mình hay sao ấy. Những cái quán mà bọn mình tìm ấy nó đều đóng cửa. Mình không ăn được, không đến thử được xem là nó có ngon không hay là nó như thế nào giới thiệu cho mọi người Nhưng mà điều vui đó chính là những cái quán mà hôm nay mình tình cờ vào Thì lại làm cho chúng mình rất là hài lòng